Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Lục xung khiến tuổi Tý hay phản nàn, than thở, nhưng việc này không mang lại bất cứ tác dụng nào đâu. Thế nên nếu con giáp này thấy điều gì đó làm cho mình bận tâm thì tốt nhất là tìm ra hướng giải quyết chúng, thay vì đi kể lể và làm những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi hơn. Ảnh hưởng của thương quan khá tiêu cực, bạn mệnh nên mạnh mẽ lên. Đừng lo lắng quá nhiều về việc những người xung quanh đánh giá bạn như thế nào, điều quan trọng là chính mình. Đừng để những ánh mắt dõi theo khiến cho bản thân bối rối và mất tự tin nhé, nếu không bạn đâu có thể thể hiện được hết sức mình. Ngũ hành thủy hỏa xung khắc dự báo người tuổi Tý dễ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, nếu không là cũng vì uống say và gây ra một số việc không hay. Để tránh được những phiền toái thì con giáp này nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Bên cạnh đó bản mệnh cũng cần uh, cẩn thận hơn với túi tiền của mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Sửu ngọ tương hại cho thấy việc cố gắng trì hoãn sẽ chỉ làm tuổi sửu dễ bị hỏng việc, mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn mà thôi. Cách giải quyết tốt nhất chính là mạnh dạn đối đầu với nó ngay khi mọi thứ còn đang có thể kiểm soát được. Con giáp này cũng nên tránh việc cố gắng lái mọi thứ theo ý mình hãy tìm cách chia sẻ quan điểm và tôn trọng mọi người xung quanh thì hơn. Chính Ấn nâng đỡ nên bản mệnh chỉ muốn tập trung vào công việc, không bao giờ muốn mọi người phán xét mình qua vẻ bề ngoài hay chỉ một thoáng chút tiếp xúc ban đầu. Người tuổi sửu mong rằng họ cần trò chuyện, trao đổi nhiều hơn để có thể hiểu về mình.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 Tam hợp mang lại niềm vui tình cảm cho tuổi dần, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng con giáp này phải đi khoe khoang điều đó với bất cứ ai khác. Hãy cứ tận hưởng và cảm nhận rõ giá trị của niềm vui mà bạn có được. Vậy thôi, có thể ai đó sẽ cảm thấy không vui chút nào nếu như bản mệnh cứ tiếp tục nói về những cảm xúc của mình mà không chú ý đến họ đấy. Thiên tài hỗ trợ để con giáp này có thể xử lý được các vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc. Thậm chí có người may mắn trúng thưởng hoặc nhận số tiền thưởng lớn hay có người cho tiền Nhìn chung, người tuổi dần không phải suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều chuyện chi tiêu. Ngũ hành tương sinh dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh có nhiều khởi sắc, thậm chí một số vấn đề từng khiến con giáp này lo lắng nay đã hoàn toàn biến mất. Việc chăm sóc cơ thể và chú ý hơn tới chế độ ăn uống phù hợp đã mang lại lợi ích đáng kể trong thời gian này. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Mão ngọ tương phá dự báo người tuổi mão khó có thể yên ổn để làm việc gì theo kế hoạch. Muốn làm được việc gì, con giáp này phải hoàn toàn tập trung và điều đó rất khó trong ngày hôm nay khi quá nhiều điều khiến bản mệnh phải phân tâm hay nghĩ ngợi. Về phương diện tài lộc, thiên tài ghé thăm có thể mang tới tin vui về tiền bạc, vận may hoặc con giáp này được ai đó hỗ trợ trong chuyện kinh doanh, đầu tư làm ăn. Tuổi mão không nên chỉ nhờ dựa mà nên kết hợp khéo léo với tài năng, năng lực của mình thì mọi thứ sẽ thêm phần thuận buồn xuôi gió. Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh đang cảm thấy tự tin hơn với bản thân khi nhận được lời khuyên, sự động viên từ thành viên nào đó trong gia đình. Con giáp này hãy nuôi dưỡng tình cảm ấy và tạo thêm động lực cho chính mình cho năm mới giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Vợ trình công danh sự nghiệp của tuổi thìn tiến triển khá suôn sẻ, khả năng sáng tạo và xử lý tình huống của con giáp này được phát huy tối đa với sự trợ giúp của thiên ấn. Có thể bản mệnh thể hiện được tài năng nào đó với các thành viên trong nhà và được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ ngũ hành hỏa thổ tương sinh mang lại niềm vui và không khí những ngày gần Tết an vui cho con giáp này. Khi được tránh xa những bộn bề cuộc sống và được ngồi mình tĩnh lặng lại, người tuổi thìn càng cảm thấy thực sự ý nghĩa khi được sống trọn vẹn. Bản mệnh vui hơn khi nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt tích cực, về phương diện tình cảm, con giáp này có gia đình hậu thuẫn, ủng hộ và động viên cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích nên có thể giải quyết được khá nhiều khó khăn cho công việc cũng như các mối quan hệ xã giao bản mệnh nên chia sẻ với người thân nhiều hơn để giải tỏa áp lực và học hỏi thêm kinh nghiệm. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi Tỵ có được nhiều mối quan hệ mới, phát triển phương diện xã giao, rất có lợi cho con đường công danh sự nghiệp. Hơn nữa, cũng nhờ các mối nhân duyên đó mà con giáp này còn giải quyết được nhiều vấn đề liên quan tới cuộc sống, thế mới thấy tầm quan trọng của việc quen biết rộng Tình yêu đôi lứa cũng có chút thăng hoa nhờ ngũ hành tương sinh, con giáp này và người ấy khá ăn ý hòa hợp với nhau vì biết cách nhường nhịn và cùng chung mục tiêu. Lúc này người tuổi tỵ nên tính tới chuyện tương lai, đưa nhau về ra mắt hoặc chuẩn bị đám cưới trong mơ chẳng hạn thiên quan cho thấy một số kế hoạch của bản mệnh ban đầu có thể sẽ không tiến triển đúng như những gì mong muốn. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lo lắng hay băn khoăn. Mỗi hành trình đều cần có sự điều chỉnh và thay đổi cần thiết ở mỗi giai đoạn khác nhau và cách chúng ta trưởng thành là cố gắng để thích nghi với điều đó mà thôi. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Ngọ ngọ tự hình cho thấy người tuổi ngọ đang tự làm hại mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Đây là ngày mà con giáp này nên thả lòng mình và sẵn sàng để sẻ chia suy tư, cảm nhận. Có như thế bản mệnh sẽ thấy một phút giây đi qua dễ chịu hơn rất nhiều. Nỗ lực trong thời gian vừa qua đã giúp cho con giáp này có được sự ghi nhận của cấp trên và sự đánh giá cao của mọi người xung quanh.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 Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tam hội mang lại hòa khí, khuyến khích người tuổi mùi nên mở rộng mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm nay đều mang ý nghĩa nào đó. Con giáp này nên tận dụng những cơ hội đang có để thực hiện được những dự định của mình luôn đi nhé ngũ hành thổ hỏa tương sinh dự báo một số vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh hôm nay được giải quyết ổn thỏa. Thậm chí người tuổi mùi còn nhận được sự chỉ dẫn rất đáng giá từ người lớn tuổi để con giáp này rút kinh nghiệm, chuẩn bị áp dụng cho bản thân trong thời gian tới. Chuyện tình cảm không được hài hòa do tính cách bướng bỉnh, cố chấp, thích làm theo ý mình mà không quan tâm tới đối phương của con giáp này.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 Đường tài lộc của con giáp này trong ngày rất vượng phát, nhờ ngũ hành tương sinh, thu nhập gia tăng mang tới các khoản thu dồi dào. Bà mệnh có nhiều ý tưởng kiếm tiền, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi, nhưng cũng có thể chia sẻ với người mà mình tin tưởng để cùng nhau tiến lên. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tuổi dậu thay vì đẩy bản thân vào những mâu thuẫn tranh cãi không mong muốn do kiếp tài tạo nên, cách tốt nhất để chứng minh cho mọi người thấy họ sai là cho họ thấy bằng những kết quả thực tế. Chỉ cần con giáp này làm được một công việc mà thực lòng tin tưởng, thế nên đừng tranh luận mất thời gian làm gì. Trong ngày có điểm báo hao tài, bản mệnh vì thiếu sáng suốt mà tin người mù quáng, trao gửi tiền bạc mình vất vả kiếm được không đúng chỗ. Dù có là bạn bè thì cũng có giới hạn, có giáp này cần phải biết ai đến với mình bằng tấm lòng chân thành, chứ không phải với mưu đồ lợi dụng. Đồng tiền đi liền khúc ruột, người tuổi dậu hãy luôn nhắc nhở bản thân tỉnh táo và sáng suốt hơn trong cách sử dụng tiền bạc quản lý tài chính. Nếu không lúc nhiều tiền thì tiêu xài hoang phí, tới lúc túng thiếu lại chẳng nhờ cậy ai được. Lúc đó bản mệnh có hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tam hợp mang lại mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi tuất, những lo lắng của những người độc thân được giải tỏa khi con giáp này đã hiểu ra một số vấn đề cần tập trung và không còn thiếu niềm tin như trước đây. Một số cặp đôi thậm chí còn xem đây là ngày gặp gỡ gia đình hai bên khi có điều kiện đủ thuận lợi. Người tuổi tuất có thiên ấn che chở nên hôm nay bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với các vấn đề xảy ra. Có thể người tuổi tuất nhìn thấy và dự đoán được nên hỗ trợ ai đó trong tình huống khó khăn. Cử chỉ đẹp của con giáp này rất được mọi người xung quanh ghi nhận. Ngũ hành thổ hỏa tương sinh dự báo về phương diện tài lộc của bản mệnh hôm nay rất tốt. Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn nên buôn gì cũng đắt hàng. Nhờ vậy tiền bạc đổ về nhiều như nước, con giáp này có thêm vốn để lấn sang lĩnh vực mới, gia tăng nguồn thu nhập cho mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Thực thần cho thấy tuổi hợi sẽ nhận được lời đề nghị khá thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, những gánh nặng hiện tại khiến cho con giáp này không có thời gian và tâm sức để nghĩ đến những triển vọng tốt đẹp ấy. Đừng chỉ nhìn nhận những giá trị thực tế hiện tại nên cố gắng suy nghĩ rộng mở và có chiều sâu hơn nếu muốn đạt được những kết quả tốt đẹp ngũ hành xung khắc dự báo có sự bất đồng cho một số việc khi có quá nhiều ý kiến được nêu ra. Bản mệnh đừng cố chấp bảo vệ ý kiến của mình và tranh phần thắng trong khi mối quan hệ có thể sứt mẻ người tuổi hợi hãy bình tĩnh hơn khi có người cá tính hoàn toàn khác con giáp này. Chính tài che chở nên vợ trình tài lộc của bản mệnh trong ngày khởi sắc vô cùng. Thời gian vừa qua, con giáp này đã vất vả nhiều rồi, nên hôm nay chính là lúc người tuổi hợi nhận được thành quả xứng đáng với công sức và tâm huyết mình đã bỏ ra. Song hãy tiết kiệm một khoản, đề phòng khi đau ốm hay gặp phải sự cố bất ngờ xảy ra. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Mão, Tý,